thành phố Hồ Chí Minh, quân đội tiếp quản nhà nước và dân nói gì? Từ sáng 23 tháng 8, quân đội tham gia quản lý thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai sau năm 1975 quân đội được giao nhiệm vụ này. Hình ảnh bộ đội Việt Nam bồng súng kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện dày đặc trên truyền thông nhà nước và mạng xã hội. Bộ đội Việt Nam được truyền thông trong nước loan tin là tham gia chống COVID-19 sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội được cho là không đạt kết quả mong đợi. Bối cảnh đã khác so với hơn 40 năm trước, giờ đây thông tin trên báo chí nhà nước chỉ là một phần bức tranh, cùng lúc người dân cũng có tiếng nói riêng, nhiều khi rất khác. Báo chí trong nước đưa tin, dường như trước các quyết định quan trọng, truyền thông trong nước thường có động tác tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu – Ngày 23 tháng 8, ông Lê Hải Bình, người vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã được điều trực tiếp vào thành phố Hồ Chí Minh để cùng tổ công tác đặc biệt của chính phủ và các địa phương phía Nam triển khai công tác chỉ đạo và thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mô tả thời gian gần đây đội ngũ cán bộ lãnh đạo ban này có sự thiếu hụt tương đối lớn và có những công việc mới phức tạp và nhạy cảm. Trang tin Bộ Quốc phòng nhận định 30 ngày tới là một trận đánh quyết định. Tin cho hay ngày 17 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An bàn về việc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19. Theo đó, không khí khá giống với chiến trận, rất nhiều tướng tham gia, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Tường Thắng, Tư lệnh quân khu 7, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu 7, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh quân khu 7. Báo chính phủ chạy hàng tựa, trận đánh quyết định rồi viết người dân thành phố Hồ Chí Minh cần ủng hộ và nghiêm túc thực hiện đúng các nội dung của chỉ thị 16, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày sắp tới. Đây là thời điểm quan trọng cho trận chiến và chỉ có đoàn kết chúng ta mới có thể chiến thắng. Tờ pháp luật với bài Lực lượng quân đội cùng tham gia túc trực các chốt kiểm soát dịch. Báo này cũng viết lực lượng quân đội được trang bị vũ khí đã chính thức ra đường tham gia nhiệm vụ kiểm soát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận tại các chốt, lực lượng quân đội tăng cường phối hợp với các đơn vị địa phương túc trực, chốt chặn, kiểm soát tất cả người qua lại. Một trong những thông điệp quan trọng báo chí nhà nước nêu là giải thích về nhiệm vụ của bộ đội. Tờ Lao động viết các lực lượng sẽ tỏa ra khắp các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia các hoạt động của địa phương như tuyên truyền, tuần tra canh gác, vận chuyển lương thực, thực phẩm, đem các túi an sinh đến các hộ khó khăn. Báo Tiền Phong đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết quân đội sẵn sàng triển khai lực lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng và theo yêu cầu của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Trong đó có lực lượng y bác sĩ điều trị tham gia vận chuyển cung ứng hàng hóa tới người dân. Vẫn theo báo này, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với các bộ ngành làm việc trực tiếp cụ thể với từng địa phương để tính toán phương án chi tiết cung ứng hàng hóa cho nhân dân thành phố và các tỉnh cố gắng cao nhất để đáp ứng các yêu cầu muôn hình vạn trạng trong thực tiễn. Người dân nói gì trên mạng? Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao bộ đội đi chống dịch mà cần xe bọc thép, súng ống. Nguyên Tống viết, mặc áo chống đạn là để chống dịch hay chống giặc nhỉ? Nguyễn Minh Phương phụ họa, nhìn nó rất phản cảm, chống giặc hay chống dân, đề nghị không nên và không cần thiết phải mặc áo chống đạn để làm nhiệm vụ chống dịch. Đăng Bảo Bùi đặt câu hỏi sao biểu bộ đội đi phát lương thực thực phẩm cho dân mà mặc áo chống đạn, trang bị công cụ hỗ trợ đến tận răng thế này? Hẳn 312 pháo đài chống dịch cơ mà, anh Nguyên Tống thực tế là chống giặc đấy, chữ súng ống xe bọc thép bắn làm sao được Covid là bình luận của hai Nguyên. Văn Phúc Hà thì cho rằng giống đang chiến tranh quá, làm sao đánh lại Covid? Nó là kẻ thù vô hình mà không khéo phản tác dụng cho coi viết trên trang cá nhân, luật sư Lê Công Định nghi ngờ thời kỳ quân quản thứ hai. Danh khoản Hoàng Ngọc Quang viết mang quân đội vào làm gì? Virus tàu nó sợ chú bộ đội à? Cho dân tự do thông thương, yêu cầu 5K, bệnh nặng đi viện, nhẹ nhẹ thì ở nhà, đàm phán mua vaccine uy tín. Đinh Việt Trường giải thích vấn đề theo cách khác, đúng là chống dịch như chống giặc, bằng xe tăng, thiếp giáp, kẽm gai, súng ống, thiết bị phá sóng. Bước 1. Dăng kẽm gai cho Covid té nhào. Bước 2. Dùng xe tăng cán bẹp chúng nó. Bước 3. Nếu con nào chạy thoát, bắn nó. Bước 4. Tôi không biết thiết bị phá sóng có tác dụng gì với Covid. Quân đội Việt Nam thường được ca ngợi là bách chiến bách thắng và việc đưa quân đội tham gia chống COVID-19 được một số nhà quan sát xem là lần đặt cược lớn của chính quyền. Được biết, hôm 22 tháng 8, cả nước có thêm 11.346 ca nhiễm, thành phố Hồ Chí Minh có thêm 4.193 ca. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng giãn cách thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch từ ngày 23 tháng 8 đến 15 tháng 9. Covid-19 lần thứ hai tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 15 tháng 8 lại có hàng ngàn người tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai, ba tuần sau lần đầu. Nhiều người không thể ở lại nơi họ kỳ vọng. Hết tiền chi trả, nhiều khả năng vẫn là nguyên nhân chính của cuộc tháo chạy. Quyết định giãn cách thêm một tháng kể từ hôm qua dường như là giọt nước tràn ly. Chính quyền động viên người dân, ai ở đâu, ở đó – nhưng ở đâu, ăn gì, ai trả tiền, nhức nhối này người dân dường như phải đối mặt từng giây. Hình ảnh những em bé còn rất nhỏ theo bố mẹ chạy trốn, cảnh tượng nhiều người vật vã trên đường lại dấy lên bất bình trên mạng xã hội của người Việt Nam. Sự cảm thông, danh khoản Lý Gia Hạo không ngăn cảm xúc của mình. Người lao động họ thất nghiệp nay gần 3 tháng, tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền sữa cho con, tiền góp sách, trong khi vật giá thì tăng cao, đi lại khó khăn, nghĩ tới thôi đã nước mắt tuôn trào. Chailu Habu viết, nhìn cảnh đoàn người xe gắn máy ràng rịch đèo nhau tìm cách thoát khỏi Sài Gòn về quê lần này, có lẽ ai cũng thấy cay khóe mắt. Ai cũng cảm thấy mình có lỗi vì mình chẳng thể làm gì được. Một cảm giác bất lực tột cùng. Còn đây là cảm tưởng của Destiny. Ở lại thì không có gì để ăn, không có tiền đóng trọ, ra đường thì vi phạm chỉ thị, đi về quê không có đường về, nói chung là không có lối thoát. Lo cho thân phận của người Việt Nam, Lê Vũ nói, ở Sài Gòn không đặng, về quê cũng không được, rồi họ sẽ ra sao? không lẽ làm người tứ cố vô thân ngay trên đất nước mình? Dân không nhận được tiền hỗ trợ. Chính phủ Việt Nam nhiều lần cho biết họ đã tung gói hỗ trợ 62.000 tỷ vào tháng 4 năm 2020, sau đó tháng 7 2021 thêm 26.000 tỷ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Tuy thế, thực tế có vẻ khác xa, từ lâu đã xuất hiện cụm từ lên TV mà nhận hỗ trợ, nhiều người công khai phản biện trên Facebook. Hồ Văn Tản viết, tiền hỗ trợ dân nghèo thì chỉ có hô khẩu hiệu, tiền hơi, nhưng dự án tượng đài khắp nơi thì phải chi cho bằng được, tiền thật bất chấp dân sống chết ra sao. Phạm Văn Lâm tổng kết, chờ được đồng tiền của nhà nước đến tay thì dân đã chết đói lâu rồi. Lịch sử đã chứng minh việc cứu đói bằng sắt gạt nai vào thời bao cấp và cứu đói trong lũ lụt miền Trung Nhà nước ra cam kết ở lại, nếu chết đói thì lãnh đạo đi tù thử xem dân có ở lại không. Còn danh khoản anh Trần thì cho rằng hầu hết dân lao động ngoại tỉnh đều không nhận được sự hỗ trợ nào từ chính quyền và hầu hết họ đều là những người lao động nghèo. Nếu buộc họ ở lại thì nguy cơ chết đói, chết bệnh còn cao hơn chết vì dịch COVID-19. Dân sẽ hiểu. Các biện pháp chống dịch cũng như các chính sách của chính quyền dường như đang gặp phải sự hoài nghi ngày càng dâng cao trong dân chúng. Đây là phát biểu của danh khoản. Đã 3 tháng rồi, mọi thứ đã cạn kiệt, họ biết thế nào là cứu trợ của chính quyền. Về bây giờ về cũng gian khó, nhưng ở lại thì không thể. Đây là minh chứng cho sự thành công của các chính sách sau khi xảy ra vụ tháo chạy lần một. Vĩ mô và vi mô đều có vấn đề. Nam Nguyên cho rằng cứu trợ thì không mà lại còn lập chốt không cho tiếp tế lương thực thực phẩm, rào đường đuổi chợ, không cho mua bán, dân nghèo lấy gì ăn, mấy ông cứ nghĩ dân giàu có đồ ăn, tiền của đầy nhà như các ông sao? Danh khoản Vũ Phan Anh nêu mấy sự kiện gần đây, dân thì giáo giác, ngát ngơ, đùm túm chạy như vậy, không lẽ các vị không thấy sao? Vậy các vị có thấy nó trái ngược với cảnh quan nhân, xe rồng máy lạnh đưa con ra sân bay đi Tây học không? Các vị thấy quan nhân đi đánh gôn không? William Phạm đúc rút. Sau đợt Covid này chắc chắn sẽ có nhiều người dân giác ngộ, ý thức chính trị cách mạng lắm đấy. Kiểu như Cuba vậy đó, dân đói quá thì tự động tràn ra đường thôi. Tương Vũ cho rằng, nhờ dịch Covid mới thấy được sự thật của nhà nước, khỏi cần tuyên truyền chi mất công, dân giờ nó tự biết nhà nước tốt hay xấu. Hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thêm một tháng, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát được COVID-19 trước ngày 15 tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo VN Express,